Tinh dầu được khuyên dùng để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tinh dầu có tính kháng khuẩn cao, diệt đờ si một số loại virus như virus cúm. Tinh dầu có khả năng giữ ấm, thanh lọc không khí, làm sạch môi trường sống. Các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng bạn nên sử dụng tinh dầu sông nhà ở, nơi làm việc. Sử dụng tinh dầu như thế nào? Sử dụng tinh dầu chàm cho con nhỏ, mẹ bầu, người già, những đối tượng có sức đề kháng yếu, dễ nhiễm bệnh bằng cách thoa vào gan bàn chân, lưng, ngực, cổ họng, nhỏ vào khăn quàng cổ, vào nước tắm, tăng sức đề kháng tự nhiên, chống virus xâm nhập. Nhỏ một hai giọt tinh dầu tràm vào khẩu trang khi ra ngoài. Sử dụng tinh dầu xả chanh khử trùng môi trường sống, thanh lọc không khí, khử mùi ẩm mốc, khử trùng những nơi ẩm thấp, những góc nhà, nhà tắm, nhà vệ sinh, khu vực sinh sống. Nhỏ một vài giọt vào khẩu trang, vừa thơm vừa kháng khuẩn, tốt cho hệ hô hấp. Sử dụng đèn sông tinh dầu sông tinh dầu tràm hoặc xả ở khu vực nhà ở, phòng ngủ. Tất cả những biện pháp phòng bị sẽ giúp chúng ta giảm nguy cơ nhiễm bệnh.